Wahanaw na payuk washub jarda. Machupias tatamad gu Israel kamaat kambam Jerusalem. Natgugiyo famay ng payuk pias tatunguga chiyop bay ng payjertudan. Namban tuin chuka hanaw namut payuk tumo namut kuy. Wago Jesus am pagbahup ka oy rubay na payurdi chim tuku wishi kol jirguga chiyop na paytumhup pin. Nam Salomon gan hishmat kaguhaat kam. Wago gagar kam Israel kam ihisom jag bay batuk kam gu Jesus hup tut dam ginopohwaya ginopa pirdi gutcho ikam nasak bahimda. Hu sa chwa mukup katunura na chwa pekwa machia. Kutcham tuban katetun choka. Wago Hesu supatedda. Joginan gutay buhug derpuchong bato aga. Hapi na pimgo apim chamin hugin. Nui nya pim na nijbaim do kamup tuwa ban kamun gungu kora. Kushchamaji po ikain kam wapum kait. Gui na pimgo apim cham tuhugin siya kun tuy ham nui inchuda tup tuwa gutu na nijbaim do kam. नफेम गुछम तुरजी गुई नम पेबुअन नमेरी काकास निरा गुमात गम गुही नमक तहन जान हिं बोई नम पुई बाही वो बुआ कन नमरिन काकास निरा पुष्मात तिं का या आम अपनो वहावाई नम गुज बाई सिं मात का ग्यो अन या दर मुहाक पुज बाई पिशा मात का वदाई नम गम महवन काई गदमे पुई हेमत आनवा मे जर्सिया आन जशिया गुगु जनम मे पुई बाही मे नहाशा कि आ गुंगु खोरा नबा आ मतनोई जिजा नबा चमका तुलिन चुदा गतोक và rồi cả ở gật. vachamui jaharo ikanyu jasia tui ulin jagut. Naguj iyo mirga kam gungu kora. Chamui jaharo ikau jagohuk no mutin kuk na nyashtu a agami ipui bahi na nyashi a. Naguha am vatanui jija. Naguan gyo gungu kora man im da pishop du gij gog dit. Waguga agar kam Israel nà nà mất mất gỡ kam namutajan gagoho de bashma yasak kadam namutkai na po ihu kaich. Goy nago patut dago Jesus. Hashwa kupima baywanyo gỡ goho day napim gu tin nyi nyan hi baim du kam hop tua ban kamun ngun gu kora ji ku napim wa mo ya washin ma ya sam wa gu gu gar kam israel kam hop kai jam hapina chi chum kai nap ma kam bishwa kai nap tei chu a gan ha shak cham ku kam nain gu dios nap pui kai nyapim sa gog det man im dap du gu dios naguji panas pui kat pishwam kai napai dios opo murin sia ko pirap pishman kam cham hina chum huan dagat sia pi baim du kam hop tua dainop cham pui yak kai jagat Wago Jesus upatut daub gio. Kuja apim chamuish katohin kunyami na paito uanish o kingo Dios na pomkaich. Api bua ke na di Dios. Chamago guji cham to pisap to oking. gunyo kin. Guhapi ma pu po yatu dak gu Dios gu buhug kam ham wop shikat nam zapo ni hak bua ke na mir di Dios ka gui nam sik kam to kam nai nain. an po ni upshiv. Mi si chudoni minyatu kasin chudak banyot gungu korea ji oingan ban. Gui na pem gua pem ya pu cet dan an gue kam ken nyuwa wa tuli in boin pu pusham tet dan an gui maran nat banyot. Kushwa guan tuj baim do op to bua de no cham gun ge kora banyot saget. Tu ko pem wa pin gin ja aaga na nyas a gan on cham hij baim do op to bua da get. Piem no pem go mo hap cham hu shin kaim na nyas aaga. ga. Sia dai jo na pem si chene in jagat baim do kam na nyop to bua ban kamun gun ge kora. ba mi jirwa machia na sil kam hin boi to i jinan ban kam un hij baim do kam up to bua Cham to go an jerk jerkpish. Gam napima machia na nyan ya der muha kuin yerhup to iji up. Wagilim ba gam na po napo ira tet go Jesus. tui an da gat dagat po wo pria. go go inat Guinat gumi jirhana ko go Jesus. Puhi. sil po boi bam sen der mawasin derhak napait hordan ak. Hap nisial wujir napait hawap go hat kam go huan Ba iwa po oi oirida. Muihat ka muhim madam higo na pay oire da go Jesus na mishkaim ka na hoijam to agada. Hup shika ichadam. Guwaki mor sil kami nash to agada go huan nash kai janasak po ni bahim da jichadun na wishchu aichon. Siakot gudil go huan cham to aj jok na to rij baim dokam. Kugur sil kami nash to agada. Wa mu itahun nyamat gumi oin kam buinyor go Jesus.